xin chào à, tất cả mọi người cùng quay lại với kênh bất động sản tiềm năng hôm nay à, phước sửu và thùy vi à, sẽ phân tích cho mọi người một số cái tiềm năng sinh lời của cái dự dây gai nhà bè một số các thông tin về cái dự án thì chị Vy chắc đã nắm rõ rồi thì cho em hỏi sơ qua ừ, chị Vy một tí xíu thì cái dự án dây gai nhà bè đó chị Vy à, mở bán bao lâu rồi và à, trong cái đợt mở bán đợt đầu á, thì khách hàng à, chọn lựa dự án thì à, số lượng nhiều khách hàng mua hay không và tới đến bây giờ thì à, những cái khách hàng mua cái khách hàng mua của dự dây Zeget á thì à, có xin lời và à, có được là cái mức lời mà họ kỳ vọng hay không? Thì cái giai đoạn đầu tiên của dự án Zeget uh, nhà bè cách đây là hai hơn hai năm thì uh, đợt đầu tiên là của luật tư sẽ ra mắt là khoảng 300 mấy căn nhưng mà thật, thật sự mà để mà trong cái dự án nó mở bán thì là nó không không không được 200 căn luôn yeah. Dạ. cho nên nhưng mà cái cái cái cái booking của dự án là lên tới 5.000 booking rồi cho nên là yeah. Dạ. cái giai đoạn đầu tiên mà nó bán là thật sự là để có được một căn trong cái dự án đó là khách hàng phải là có một cái tỷ lệ booking khá là cao ví dụ như là một người muốn mua khoảng được một ca là nhiều khi họ phải bút tới là 10 bút tim yeah. Dạ. mà số số tiền để bút tim cho một căn uh, ờ, trong giai đoạn đầu khá là cao ví dụ như shop house thì tới 50 triệu số tiền đó dạ ừ. quá tuyệt vời chị Vi à, giống như là một cái tỷ lệ gọi là thi đại học của chị Vi hả à, để à, đạt được một cái sản phẩm thì à, khách hàng phải à, bút đến 10 ờ, đến mười mấy bút kim và có nhiều người bút rất là nhiều bút kinh nhưng mà không chọn được được căn nào nhưng mà có nhiều người thì rất là hên à, chỉ cần một bút kinh thì họ lại chọn được được một căn uh, sản phẩm tại giảng Saigon như ý thì hôm nay uh, Phước Sửu và Thì Vi sẽ là phân tích rõ hơn chi tiết hơn à, cho mọi người nắm rõ được cái tiềm năng sinh lời à, và cái khả năng um, à, xin lời và những cái ưu và nhược điểm của cái uh, shop house dự án CS nhà bè thì uh, chị Thúy Vi uh, à, biết sơ qua về shop house của dự án uh, Nhà Bè thì uh, với diện tích bao nhiêu và nó nằm tại vị trí đường nào hay không? Uh, shop house của ZS Nhà Bè thì là nó có mặt tiền là người thông họ nhưng mà có một cái đối với những cái dự án trên nó khác biệt so với những dự án trước của trên đường Nguyễn Hữu Thọ tức là à, không có sẽ những cái sắp ca sắp hao của những dự án kia là nó sẽ sát cái mặt tiền do đó nó sẽ không có cái chỗ độ xe yeah. Dạ. hơi trong khi là cái ờ, cái dự án này của mình là mình đã trường khoảng là từ mặt tiền những Hữu Thọ nó có một cái hàng cây sau đó là một cái đường nội bộ yeah. Dạ. cho nên là những cái shop house này của mình á là rất là có khả năng kinh doanh rất là cao vì nó có cái chỗ đậu xe hơi dạ như thì về thân phân tích thì rất là tuyệt vời à, ngoài con đường Nguyễn Hữu Họ rộng khoảng 60 m thì sẽ có một con đường 10 m nữa để ừ. cho à, quý cư dân và quý anh chị à, mua sắm à, shop house của Z nhà bè sẽ có cái thể là à, lui tới dễ dàng và có ừ. thể có cái à, nơi là cái phòng xe à, dừng xe để làm mua sắm hàng buôn bán là tốt dạ à, chi tiết với quý anh chị cái uh, diện tích của cái giảng uh, shop house của giảng CGS nhà bè với diện tích đó là 7 x 17 được thiết kế xây dựng là một trệt ba lầu sân thượng chị Vi với cái diện tích này thì uh, kinh doanh rất là thuận tiện và được lắp đặt thang máy với chị thì uh, khi mà uh, quý anh chị mà sở hữu uh, cái vị trí này đó thì ờ, mình có thể là vừa ở vừa cho thuê mình cho thuê hoặc mình kinh doanh buôn bán ở tầng 1 tầng 2 còn lại thì mình ở tầng 3 và tầng sân thượng ừ. à, nên rất là uh, hấp dẫn và cảm giác như là uh, mình vừa kết hợp được cả à, vừa ở vừa kinh doanh thì vi ha thì um, nhắc đến shop house thì nhắc đến rất là nhiều cái cửa hàng tiện lợi à, nhất là nhiều cái shop thời trang thì theo như chị Vi á sau khi á mà ừ, dự án này sẽ hình thành và đưa vào hoạt động thì chị Vy có nghĩ đây là một cái tiềm năng kinh doanh buôn bán à, tại cái dọc đường Nguyễn Hữu Thọ hay không? À, đây là một cái dự à, đường Nguyễn Hữu Thọ ừ. thì là đã là một cái tâm điểm của khu Nam yeah. Dạ. nhưng mà cái dự án này á, là là một cái dự án nằm trong mừng cái dự án gọi là đỉnh của Sài Gòn của mình yeah. Dạ. nó là nó nó dạng như là một cái à, thiên đường ở khu Nam luôn mm. đó. cho nên là nó sẽ là một cái tâm điểm vì là uh, nổi trong thời gian tới ví dụ như là ví dụ như các ờ, mình nghĩ là nếu trong giai đoạn này á thì tuy là so với cái lúc mở bán thì cũng là trên rất nhiều nhưng mà nghĩ sau này nó sẽ còn trên nhiều hơn nữa yeah. Dạ. so với mặt bằng giá chung của khu vực giống như dạng La Villa, Nay Sao hay là của ừ. Phú Long và đặc biệt là so sánh với Phú Mỹ Hưng thì cái mức giá lại còn rất là thấp không chị? Yeah. Và hiện tại thì à, đến thời điểm bây giờ thì những cái người mà sở hữu shop house của GS nhà bè đó chị thì chỉ mới thanh toán có 30% thôi còn lại phải thanh toán chậm 70% đến lúc nhận nhà là khoảng đầu năm sau 2023 thì à, à, chẳng khác này nào nói đây là một cái con gà đẻ trứng vàng đối với những cái người mà à, chọn được mua shop house thời điểm bây giờ à, và nói đến um, cái pháp lý đi chị Vi thì rất là tuyệt ở đây pháp lý đây là một cái hợp đồng mà là sang tên trực tiếp với chủ đầu tư và bây giờ là chị à, khách hàng mà mua cái sản phẩm này á, thì có thể sang tên trực tiếp ngay với chủ đầu tư liền luôn và mình cầm một cái hợp đồng ở à, hãng hoai và đứng tên mình mình làm việc trực tiếp với chủ đầu tư nên nó là pháp lý hoàn toàn là an tâm và ở đây là chủ đầu tư đã có giấy phép xây dựng từng căn và một số căn bây giờ là đã cất nóc à, như à, phước sự đang bay lại cam để cho mọi người thấy đó là cái công là mới nhất là cái tiến độ mới nhất của giảng thì rất là lên rất là nhanh mặc dù tình dịch à, xảy ra đó chị thì vi à, có thể là cho mọi người biết đến được á, là cái từ cái shop house CF này nè của Sega này nè thì kết nối à, đến những khu vực như thế nào và à, khi mà mình đi qua cái uh, shop house mặt tiền Nguyễn Phú Thọ thì mình sẽ tới những uh, dự án nào những nơi nào và có việc kết nối có thuận tiện hay không thì chị Thùy Vy có thể review đánh giá lại cho mọi người à, nắm rõ một tí xíu về cái số hoa này dự án à, shop theo nguyên cái dự án phân khu 1.1 của à, Vega nhà bè thì là 17.9 hecta không sổ yeah. Dạ. thì thì mình đánh giá rất là cao cái dự án này bởi vì á, dự án này á, nó nằm bên cạnh rất là những dự án nổi tiếng như là La Villa Kiến Án rồi Nice ngoài ra thì nguyên một cái mặt cái con đường uh, Nguyễn Hữu Thọ có rất nhiều dự án của các chủ đầu tư lớn của Nguyễn Hưng ừ. à, và mình lại ờ, có thể là rất là nhanh để mình kết nối trực tiếp với Phú Mỹ Hưng nữa rồi ngoài ra thì uh, những anh chị nào mà đang hiện tại đang đang làm việc tại cô khu đang bị cản Việt Phú có thì có thể sử dụng cũng có thể lựa chọn cái khu vực này để mà mình làm làm việc sinh sống ở đây rất là gần rồi sắp tới điểm và sắp tới một cái tâm điểm kết nối đó là cái đường cao tốc bến lức long thành ở chị vi nó ừ. kế bên cái dự án luôn chị vi ạ à. thì hồi đó mình à, khi mà quý anh chị mình sở hữu cái à, vị trí số 2 rồi rồi là kinh doanh bán rất là thành quốc và đồng thời quý anh chị có thể là di chuyển rất là gần à, đi xuống sân bay long thành tầm khoảng chỉ à, hai năm ba phút thôi à, xuống sự nói đến cái cái cao tốc uh, bến lức long thành bến lức long thành thì mình cũng ờ, nhớ đến cái chuyện là trước giờ thì các anh chị mình đã biết đến đến đường Nguyễn Hữu Thọ thì là có một cái quan ngại là do là cái cái lượng xe, Kẹp xe container nó chạy vô trong đường khá là nhiều ừ. thì khi mà cái cao tốc bến nước bến lức long thành này người ta kết nối rồi á thì cái lượng cái xe cái xe container chủ yếu là hướng cảng đúng không người ta sẽ không đi vào đường Nguyễn Hữu Thọ nữa người ta sẽ đi một cái con đường khác cảm ơn chị vy đã phân tích cái điểm này rất là hay thì uh, sắp tới thì uh, cái tuyến hầm chui Nguyễn Hữu Thọ Văn Linh chuẩn bị đưa vào đốt à, nhà đầu tiên và thông xe ừ. à, như vậy là cái hạn cái nút thắt à, giao thông tại à, quận 7 và nhà bè nó đang gỡ ra và tình trạng kẹt xe sẽ không bao giờ còn nữa ừ. và cái thứ nhì nữa là nhà bè tâm điểm sắp tới sẽ lên lên thành phố chị hoặc là lên quận ha không phải là huyện nữa thành thử vậy á, là nhà bè là một cái tâm điểm rất là tốt để cho quý anh chị là đầu tư đến và kết nối rất là gần sau khi hình thành thì tất cả những cái xe container họ sẽ đi vào cái đường vành đai 4 cái đường vành đai 4 là con đường nó kết nối từ à, à, dưới cảng Hiệp Phước à, lên hướng à, Đức Hòa, Đức Huệ, Tây Ninh, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu là cái điểm cuối thì sau những cái tuyến à, container nó sẽ là dời đi vào, vào đường đó và đi được vào đường à, cao tốc với Đức Long Thành và một cái điều đặc biệt nữa là một số cái cảng biển nhá cảng biển cảng sông mình xin lỗi là cảng sông nó sẽ được dời từ cảng ở những cái cảng ở quận bảy sẽ dời xuống cảng của Hiệp Phước và cảng Long An nên đó cái lưu lượng mà à, xe hơi nè à, rồi lưu lượng xe container và à, những cái tàu thuyền họ sẽ đi bằng đường thủy và họ hạn chế à, thông qua nhà bè như vậy sẽ giúp nhà bè là hạn chế kẹt xe gì ạ à. và à, cư dân à, đi lại sinh hoạt rất là dễ dàng rất là nhiều cái tiềm năng để phát triển à, để um, đưa cái uh, shop house của ZS nhà bè phát triển lên một cái tầm cao mới thì um, chị Vi có thể là đưa ra những cái khay à, để cho quý anh chị chọn lựa cái à, à, shop house ZS nhà bè là một cái tâm điểm đầu tư à, gọi là ăn chắc mặt bền trong cái thời gian sắp tới chị Vi phân tích cho mọi người thì à, tại giờ thì mình đang thấy là ví dụ như với ờ, với mà cái gọi là một cái tư duy là mình đầu tư theo kiểu là mình an toàn á thì mình nên lựa chọn cái sự dự án JV e nhà bè bởi vì à, thứ nhất là nó là một cái khu đô thị nó phát triển ở trong một cái khu đô thị ở đó đã có dân số sẵn rồi tức là nó đã có một cái nhu cầu về đó sinh sống đó đó là cái bền vững nhất này thứ hai nữa là một cái cái cái vị trí cái vị trí kết nối của nó cực kỳ là tốt tại vì nó nằm ở giữa những cái cái khu đô thị và những cái dự án mà đã có người ở những dự án nổi tiếng và cái con đường Nguyễn Thọ lại là cái con đường tâm điểm của Cô Nam kết, kết nối trực tiếp với khu Mỹ Hưng và khu cảng Hiệp Phước thì ngoài ra thì cái, à, cái thứ ba nữa là cái giá ở đây so với cái mặt bằng chung ở xung quanh đó thì còn rất là tốt thêm nữa là cái thứ tư nữa là cái vấn đề là về à, pháp lý của dự án thì bây giờ thì đối với mọi người thì rất là an toàn thời điểm trước á, khi mà mở bán á, thì cái à, cái cái GS của mình của mình á, cũng rất là gọi là sôi nổi trong cái việc là mua đi bán lại nhưng mà yeah. Dạ. lúc đó thì chưa an toàn bởi vì cái quy định của chủ đầu tư là mình phải à, ra hợp đồng mua bán đúng rồi ba mươi phần trăm dạ. ra hợp đồng mua bán thì mới được an toàn chính thức thì tại bây giờ là nó đến giai đoạn đi đến giai đoạn là sang tên chính thức rồi khá an toàn chị ha ừ. à, những cái um, khay uh, gọi là để uh, tìm hiểu và phân tích là để chọn lựa cái uh, shop house của ZS nhà bè thì uh, Phương Dũng và Thùy Vi đã phân tích đầy đủ cho khách hàng rồi thì uh, quý anh chị uh, hãy chọn lựa ngay đi à, những cái vị trí mà shop house của GS Nhà Bè đang bán ra à, và chọn cho một mình một cái cơ hội đầu tư và an cư lạc nghiệp à, để có cái thông tin đầy đủ về dự à, thì liên hệ à, với hotline ở bên dưới Phước Sửu à, và Thùy Vi sẽ là cung cấp đầy đủ cho quý anh chị cái thông tin để quý anh chị à, có thể là chọn lựa được cái căn theo ý muốn của mình rồi dạ. à, xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở nhiều video sau